ngồi lại nơi đây em còn thấy sao hẹn lòng nhìn dòng thứ tay em cứ ánh sao bồi hồi mà sao nước mắt rơi lòng anh vẫn cứ dừng tìm để đâu thấy em giờ em đang ở đâu và ngày hôm nay em đã sai thật rồi một mình đứng cối anh cảm thấy cho đời mình tại sao để mắng em tại anh này quá nghèo vì anh không có tiền để phải chỉ mong em em ơi vô tình rồi tình mình gặp không may em xa nơi này để tìm mình lại nơi đây mà sao nghe hát yêu mà sao nghe đáng thương giờ em đã cách xa còn đâu nghe tiếng em em nghe cha mẹ để tụi mình đành quay lưng ấm áp mình nhìn người cười là dưng dưng Địch chia là chín xa người ngồi ở phía sau dù mình nhìn thấy nhau giờ đây là cách xa tay ngon một mình ngồi lấy bóng dưới màn đêm suy nghĩ đến tấm được phòng mình anh khóc dưới màn đêm anh từng để thôi để nhớ về bóng dáng em xa rồi như cho anh có một hạnh phúc giờ chỉ có mình anh ngồi vì lúc ấy ta cùng dạy nên chỉ nghĩ mình thương nhau đâu ngờ hóa ra một chuyện nên chúng mình làm xa nhau anh không có cái gì hết mà chỉ muốn em bên mình còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao trang phục người yêu ơi giờ em đâu mình anh đâu một mình nhớ hình bóng cũ để em tại sao thôi rồi một bóng tối đêm nay chỉ mình tôi và ngày hôm nay em đã xa anh thật rồi một mình đứng gối anh cam kết cho đời mình tại sao để mất em tại anh đã quá nghèo vì anh không có tiền để vẫn chỉ mất em mất rồi hết rồi em sẽ đang ở bên người cuối cùng nghĩ là tôi sẽ phải chịu đơn độc buồn lắm phải không giờ người đã sang xanh bên đồ ngày xưa nghĩ giờ một mình ta phải trông mong nên nếu anh sai nhưng thế này thì ai xem người ta sẽ nói anh tệ với tình cảm dành cho em vì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơ dù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngừng thở và anh chúc em hạnh phúc chắc anh tìm người khác vậy anh Tiền tình đã là thế này Đời người là kiếp lại nhu Anh chẳng may làm lựa khách đi với nhau cả một phần tình Giờ có sai chẳng nợ trách Anh nước là đường quê bình yên trắng Buồn với những người ta Và giờ ra đây mà xem có người lớn đánh thứ hai Bà gọi sẽ tốt nhưng mà ở đây khác chẳng còn bằng lòng như ở đây Tình yêu của anh thì chỉ còn bình vững Nhưng cũng phải đành chứ biết làm sao đây